Chào bạn, tôi Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo em bì chiến. Rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là các anh chị chủ quán quan tâm đến các sản phẩm món ăn của Hàn Quốc, đặc biệt là những cái món ăn như là tteokbokki kết hợp với các dòng đồ uống được giới trẻ yêu thích như là trà sữa hồng, trà lục trà, trà trái cây, smoothie, soda, rất là nhiều các loại đồ uống khác. Và trong video này anh Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bạn một khoa học được à, kết hợp hai trong một đó là các bạn vừa được học về chế biến các món ăn, vừa được học về những phương pha chế các loại đồ uống khác nhau. Và để giúp các bạn có thể rút ngắn về mặt thời gian để nhanh chóng phát triển công việc kinh doanh của mình và cái nguyên và bác phát triển video thể hiện cách chi tiết giúp bạn có thể quan sát và thực hành cách dễ dàng và sau khi bạn học xong chương trình này thì bạn chắc chắn sẽ biết cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào để chế biến ra nước cốt của lẩu từ đó bảo quản cốt và chế biến ra các món ăn như lẩu soboki uh, à, truyền thống lẩu tteokbokki thập cẩm lẩu tteokbokki nhân phô mai lẩu tteokbokki hải sản và rất là nhiều món ăn liên quan đến lẩu soboki bên cạnh đó thì bạn được học cách pha chế các loại đồ uống như trà sữa, hồng trà, lục trà, cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào, cách bảo quản, tạo ra lớp cốt và topping các loại hạt tạo ra các loại đúng khác nhau. Và điều đặc biệt là bạn được đồng hành cùng kem quý vị trong suốt quá trình bạn học chương trình này cũng như là bạn phát triển công việc kinh doanh của mình trong tương lai. Bạn cũng không sợ quên đi kiến thức của mình bởi vì bạn được sở hữu hoặc là cách chọn đời và bạn có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào bạn có thể sắp xếp để bạn thời gian. Và nếu như bạn quan tâm đến chương trình đào tạo chuyên sâu này, bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút tìm hiểu thêm hay để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận và kèm Nguyên sẽ phản hồi để bạn và hẹn lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu về cũng chế biến các món ăn lẩu có một kỳ kết hợp với các dòng đồ uống được giới trẻ yêu thích